thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền Duyên khởi quan minh đài xưng tính tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh Giải phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thường đạo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 Cung đối Phật đài dâng nén tâm hương hướng về Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chí thành táng dương đành lễ và nguyện học theo hành nguyện của Ngài. Đức Phổ Hiền là một trong hai vị Đại Bồ Tát hộ trì đắc lực của Đức Thích Ca Mâu Ni trong việc truyền bánh xe Pháp tại cõi xa và Ngài có trí tuệ và thần lực siêu việt một thân mà biến vô uh, biên thân để cứu độ vô số chúng sinh khắp mười phương thế giới. Ngài thường cưới voi sáu ngà tượng trưng cho sáu pháp lục độ, bố thí chỉ giới nhận nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, đi vào cuộc đời làm lợi ích chúng sinh.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 tâm đảnh lễ thấy chúng sinh khổ lục đạo trôi lăn luân hồi bất tận nguyện bánh xe pháp mãi chuyển không dừng cứu vớt chúng sinh lên bờ giác ngộ đồng sâu hành hành bồ tát a tăng kỳ kiếp nhiều hơn số cát sông hằng lợi ích chúng à, sinh bồ tâm đảnh lễ thế nguyện rộng sâu được đức như lai bao tàng thọ kỳ trong quan sau cuối của số a tăng kỳ kiếp lần thứ hai trải qua số coi phật nhiều như số cát của người của sau mươi con sông hằng sẽ thành tiểu a nấu đa la tam miều tam bồ Chí tâm đảnh lễ, chí can hồng tự tại tương vương như lai, ưng cúng tranh biến tri minh hành tụng thiên thể thế gian dài. Vô thượng sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sự Phật thế kính hành không có quốc be

tiêu mãn hết thầy phiền não phát tâm ba đầu ra là tam miêu tam bồ đề theo như chỗ mong cầu liền được phép đà la ni tam muội nhân dụng khi được nhìn thấy con rồi hết thầy những chúng sinh ở trong địa ngục hàn văn liệt được vui bạch thế tôn khi con thành tiêu quả á nậu đa la tam miêu tam bồ đề rồi chư phật hiện tại trong vô lượng vô biên na tăng kỳ thế giới mười phương đều xưng tán cười khen liền được phép tam muội bảo điện giờ sức tam phương diệu như số trong những thế giới ấy thiền nam từ khí vương từ thiên ti trải qua các cõi Phật nhiều như những hạt bụi nhỏ trong số thế giới bằng số cát của bốn mươi hai con sông Hằng có một thế giới tên là thanh Hương Quang Minh vô cấu ông sẽ ở nơi thế giới ấy mà thành tựu quả đầu đã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 Thời gian tu hành Đạo Bồ Tát của Ngài là không hề có giới hạn, miễn sao có thể trang nghiêm được cõi Phật thanh tịnh, trang nghiêm nhiệm màu. Ngài sẽ khiến cho hết thảy các loài chúng sinh đều được thanh tịnh, đầy khắp trong cõi nước, rồi sau đó mới thành tựu quả A Đậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề. Khi Ngài thành tựu quả A Đậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề, sẽ phóng ra vô lượng vô biên đạo hào quang sáng rực,